Tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 26 tháng 2 năm 2021, tức ngày 15 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Trí tưởng tượng khi có thiên ấn nâng đỡ mang lại cho tuổi Tý cơ hội tuyệt vời để mơ mộng và đừng quên đó là tiền đề cho con giáp này biến ước mơ thành hành động. Vậy thì vì sao lại ngại ngần không mơ ước chứ? Hãy để trí tưởng tượng giúp bản mệnh làm công việc này một cách tốt nhất có thể nhé ngũ hành thủy hỏa xung khắc mang lại những dự cảm không tốt liên quan tới chuyện tình cảm. Thay vì đoán già đoán non, người tuổi Tý nên hành động ngay khi có cảm giác có điều gì bất ổn để ngăn chặn những điều gây ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của hai người. Con giáp này tưởng rằng đã gặp đến nửa kia đích thực của đời mình, nhưng cuộc đời không như chúng ta tưởng, nó luôn xoay chuyển theo dòng đời xô đẩy. Gặp nhau, yêu nhau đã khó, ở bên nhau và giữ được tình cảm như lúc đầu lại càng khó hơn. Bản mệnh cũng đừng vì thế mà mất niềm tin nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, siêu Tý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Vợ trình tình duyên của tuổi Sửu trong ngày khá vượng sắc, cục diện tam hợp mang lại cơ hội tốt cho con giáp này, còn độc thân tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Thời điểm này cũng rất tốt cho bản mệnh hóa giải những hiểu nhầm trong mối quan hệ tình cảm hiện tại. Về phương diện tài lộc, thiên tài ghé thăm giúp con giáp này giải tỏa được những căng thẳng liên quan tới tiền bạc. Thế nhưng để đây không là biện pháp tạm thời thì người tuổi sửu phải xem xét lại các vấn đề của mình để xử lý triệt để, chớ nên chủ quan mà mong chờ vào vận may. Đường công danh của con giáp này cực vượng, bản mệnh có thể được khen thưởng hoặc cất nhắc lên vị trí cao hơn, đảm nhiệm những trọng trách quan trọng con giáp này có cơ hội phát huy hết ưu điểm và thế mạnh của bản thân, thoải mái tiến lên. Hơn thế nữa, ngũ hành tương sinh mang tới sức khỏe dồi dào cho tuổi Sửu. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, nguyên nhân phù trợ Tỵ, Dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Cục diện dân tị tương hại gây tác động xấu tới cuộc sống của người tuổi dần, điềm báo cãi vã, mâu thuẫn gây náo loạn ẩm ý không yên khi có người hoặc sự việc ngoài mong muốn. Vì thế con giáp này nên giữ cố gắng cái đầu thật tỉnh táo để xử lý tình huống nhé ngày hôm nay thực sự quan trọng nhưng nó không thể là tất cả đâu. Do đó bản mệnh hãy giữ cho mình một tinh thần điềm tĩnh, vững vàng, trở nên vội vàng, hấp tấp với tác động của kiếp tài. Trước bất cứ quyết định nào, người tuổi dần hãy cố gắng để mở lòng và suy nghĩ tích cực nhé. Ngũ hành tư sinh mang tới sự hỗ trợ từ bên ngoài, việc này rất đáng để con giáp này cân nhắc, đừng vội vàng nói lời từ chối. Cũng chớ quên rằng bản mệnh luôn có thể đón nhận sự hỗ trợ thay vì khăng khăng làm mọi việc theo ý mình. Con người không thể nào không có lúc yếu đuối, cần một chỗ dựa được đâu. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, ngọ, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mão Tuổi mão đừng để bất cứ điều gì giữ chân mình hôm nay, xuất hiện tỷ kiên cũng là lúc để con giáp này vượt qua những chướng ngại vật quá khứ và mạnh mẽ dấn thân, mạnh mẽ trải nghiệm. Cũng đừng sợ sai lầm, bởi vì sai lầm sẽ giúp bản mệnh trưởng thành và bản lĩnh hơn cho đời sống. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho con giáp này thực hiện những việc mà bản thân đang ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên, người tuổi mão cần là người kiểm soát tốc độ và hiệu quả công việc của mình, đừng quá phụ thuộc vào lời khen chê của người khác, thay vào đó hãy tin tưởng vào chính bản thân mình. Đường tình duyên không được suôn sẻ, thuận lợi cho lắm, có vẻ như bản mệnh đang chịu áp lực từ phía gia đình hoặc bạn bè, có lẽ mối quan hệ với người ấy không được ủng hộ. Hơn nữa, con giáp này còn phải vượt qua nhiều trở ngại, thị phi mới có thể tìm thấy hạnh phúc cho mình. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Thìn, Hợi Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Đường tài lộc của tuổi thìn trở nên trôi chảy hơn với sự che chở của chính tài, mang lại cho con giáp này những tín hiệu tích cực, thoát khỏi những ngày u ám. Có khi bản mệnh nhìn thấy được viễn cảnh tương lai và ngay lúc này chuẩn bị một kế hoạch tiền bạc khôn ngoan hơn cho mình. Bên cạnh đó, con giáp này còn gặp may trong công việc, hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình bởi nó không chỉ mang tới nguồn thu nhập dồi dào cho bản mệnh mà còn mở rộng các mối quan hệ xã giao, giúp người tuổi thìn nắm bắt thông tin nhanh nhạy để phát triển con đường sự nghiệp cho mình nhờ bản tính hào sảng, tự tin mà gây được ấn tượng tốt cho mọi người, kể cả những người đã quen biết từ lâu và những người lần đầu tiếp xúc. Nhờ đó mà bản mệnh làm việc gì cũng khá thuận lợi, tình cảm gia đình tốt đẹp cũng là lý do khiến con giáp này sẵn sàng mở rộng lòng mình với mọi người hơn. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Vợ trình ngày mới của tuổi tỵ có nhiều thăng trầm, thương quan sẽ cho một ví dụ điển hình về việc con giáp này phí thời gian như thế nào nếu cứ mãi kiếm tìm sự hoàn hảo cho bằng được. Những gì bản mệnh nhận được đó là sự thất vọng, chán nản và cuối cùng là niềm tin bị đánh mất. Con người không ai là trọn vẹn và con giáp này cũng không là một ngoại lệ. Bạn sẽ có những sai lầm, những điểm yếu riêng cần phải khắc phục. Vậy thì tại sao người tuổi tỵ lại phải tìm kiếm sự hoàn hảo để làm gì, khiến bản thân luôn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và đối mặt với nhiều áp lực? hỏa khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, có những biểu hiện ốm sốt khiến bản mệnh càng lo lắng trong thời kỳ dịch bệnh này. Có thể con giáp này chỉ bị cảm thông thường mà thôi, thế nhưng cũng trở nên chủ quan, thời gian này tránh tụ tập nơi đông người và nhớ thường xuyên sử dụng khẩu trang để ngăn ngừa. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Tam hội mang tới một ngày tuyệt vời cho các tương tác xã hội của người tuổi ngọ. Con giáp này có thể kết nối với bạn bè, giao lưu với những người bạn mới, nhờ đó mở rộng các mối quan hệ. Đừng quên khi bản mệnh thiện trí với mọi người, họ sẽ dễ dàng cảm nhận được điều đó mà thôi. Với sự giúp sức của thực thần nên hứa hẹn sự trưởng thành, bản lĩnh của một người đặc biệt nào đó sẽ đem lại cho con giáp này nhiều nguồn cảm hứng ngày hôm nay. Đây cũng là ngày mà tuổi ngọ muốn làm mới mình theo cách tích cực nhất có thể, vì bản mệnh không muốn mình tụt lại phía sau. Trong ngày, hỏa khí vượng không hề tốt cho các quyết định quan trọng trong ngày hôm nay của con giáp này. Bản mệnh có xu hướng nóng vội vì tưởng mình đang thừa thắng sông lên mà đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt. Chính vì thế hãy cẩn thận với những cái bẫy nhỏ khi bản thân quá chủ quan. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, tí, dần. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi nếu hôm nay có khúc mắc trở ngại gì thì người tuổi mùi nên tận dụng sự hỗ trợ của tam hội và đón nhận sự giúp đỡ nhiệt tình của những người xung quanh mình. Con giáp này cố làm mọi thứ một mình sẽ không mang tới được kết quả như ý bằng việc tận dụng sức mạnh của người khác đâu. Thiên tài xuất hiện cho thấy bản mệnh đón nhận vận may liên quan tới tiền bạc, có thể là trúng thưởng hoặc nguồn tiền từ việc làm thêm bắt đầu đổ về. Nếu muốn tiền vừa vào túi không đội nón ra đi nhanh chóng, thì tuổi mùi nên lên kế hoạch cho việc chi tiêu từ sớm, đừng vì có sẵn tiền mà mua sắm quá thoải mái. Về phương diện tình cảm, con giáp này cần nhìn lại xem mình đã xây dựng được những mối quan hệ thật sự lành mạnh hay chưa. Nếu đôi bên xảy ra tranh cãi, hãy bình tĩnh lại và dành thời gian lắng nghe đối phương nhiều hơn mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau và mình không thể bắt đối phương lúc nào cũng làm theo ý mình. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tị. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Hình hại vô ơn cho thấy tuổi thân rất dễ bực mình vì một người nào đó bạn tưởng là thân thiết, từng nhận được sự hỗ trợ của con giáp này nhưng nay xem như việc đó chưa từng xảy ra. Điều đó mang lại cho bản mệnh bài học để cân nhắc việc nên giúp ai và ai nên tránh xa để tránh lãng phí thời gian cũng như công sức. Chính quan tương trợ cho mọi việc mà con giáp này thực hiện trong ngày hôm nay được diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Nếu người tuổi thân gặp khó khăn hay rắc rối thì cũng sớm tìm cách tháo gỡ hoặc nhận được sự giúp đỡ của bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp. Hãy cố gắng giữ gìn các mối quan hệ xung quanh. Trong ngày có quý nhân soi đường chỉ lối nên bạn mệnh giải quyết được nhiều vấn đề trong công việc. Con giáp này có cơ hội phát huy khả năng của bản thân trong công việc, đón nhận nhiều lời khen ngợi từ cấp trên, được mọi người vô cùng ngưỡng mộ, nhìn chung vận trình khá suôn sẻ. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, Tý thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Tam hợp mang tới nhân duyên gặp gỡ người khác giới thú vị khiến tuổi dậu bị cảm mến. Tuy nhiên đừng vội vàng khiến cảm xúc này nhanh chóng biến mất. Con giáp này nên xem xét thái độ của đối phương trước khi muốn tiến tới. Những cặp đôi hôm nay hứa hẹn sẽ có một ngày trọn vẹn hạnh phúc. Bản mệnh đừng vì bất cứ lý do gì dù là ảnh hưởng của thiên quan gây trở ngại mà từ bỏ những mục tiêu của mình ngày hôm nay nhé. Đôi khi cái khó lại ló cái khôn, miễn là người tuổi dậu đừng hoàn toàn buông xuôi, vội vàng bỏ cuộc và tỏ ra tiêu cực với những vấn đề xảy đến với mình những niềm tin cốt lõi của con giáp này sẽ được thử thách trong thời gian này, nhưng như thế không có nghĩa là bản mệnh dễ dàng đầu hàng. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, chính vì thế hãy tiếp tục giữ niềm tin vào những gì mình đã và đang tiến hành. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, tí, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Chính tài là tín hiệu tốt cho người tuổi tuất cảm thấy an tâm hơn về khía cạnh tài lộc, nguồn thu nhập ổn định, tiền bạc dư dôi. Nếu con giáp này là người kinh doanh, các khoản đầu tư đang có một dấu hiệu dần dần khởi sắc, thậm chí còn để ra được một khoản tiết kiệm cho tương lai. Ngũ hành thổ hỏa tư sinh mang lại cơ hội để bản mệnh cải thiện vận trình tình cảm hiện tại. Con giáp này có độc thân đừng ngại gặp gỡ người khác giới để gia tăng vận may tình duyên cho mình. Đối với những cặp đôi đang giận hờn thì lúc này để hóa giải các hiểu lầm cũ đôi bên lại yêu thương nhau thắm thiết. Hơn nữa, bản mệnh dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Nhờ bản tính hiền hóa tốt bụng nên luôn sẵn sàng giúp đỡ khi có ai đó gặp phải khó khăn. Mọi người luôn yêu mến và tôn trọng tuổi Tuất, có răng này còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dần, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Lục xung cho thấy tuổi hợi dễ có căng thẳng, mâu thuẫn sẽ nảy sinh. Tuy nhiên, thay vì tự gây rắc rối cho mình, con giáp này hãy cố gắng thoát khỏi những ồn ào đó bằng việc dành nhiều thời gian hơn cho những điều mình yêu thích thì hơn. Khi bước lùi lại, đối phương sẽ hiểu bạn mệnh không muốn phí thời gian cho những việc đó chút nào. Trứng ấn mang lại dấu hiệu đáng mừng cho con giáp này khi có thể giải quyết những công việc còn dang dở trước khi bắt tay vào những dự án mới. Người tuổi hợi cũng có thể tận dụng thời gian này để dàn xếp những mối quan hệ thiếu ổn định, những bất hòa chưa được tháo gỡ để đưa mọi thứ về trật tự vốn có. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh cần suy nghĩ thật kỹ về những cảm xúc của chính mình trong ngày hôm nay nhé. Nếu có thể, con giáp này hãy cứ viết mong đợi, kỳ vọng của mình ra giấy. Từ đó có thể có được kế hoạch cho riêng cá nhân